em à, xin à, chào thầy, chào tất cả mọi người trong phòng Zoom. Thì uh, trước hết là xin cảm ơn thầy, cảm ơn ban tổ chức và mọi người đã cho em được uh, dự uh, học lớp này. Và thực tế hôm nay là buổi thứ 13 rồi nhưng em mới tham dự được buổi thứ 12 thì ạ. Còn buổi đầu là em không biết ạ. <laughs> Cho nên là thì um, em thấy nó rất là vi diệu với em. Đó là những điều kỳ diệu nó liên tục xảy đến với em đấy mặc dù là tức là trong lúc em đang buôn quế thì mất hai ngày em hết tiền em không biết làm cách gì được thế và em liên hệ với những cái người mua quế khô thì họ cứ đều từ chối là không có giá thế và em chỉ có liên tục là thank you I love you mới để cảm ơn thôi thế là <laughs> em cứ cầm hòn đá nhiệm màu ở đây hoay suốt cả tối cả sáng cả đêm đấy thế và chỉ có mong ước làm sao em bán được cái lô quế khô để em có tiền em cân quế tiếp thế và một điều đã xảy đến với em đó là ngày hôm sau em cân được à 50 triệu tiền mặt mà em rất là vui sau đó là em cứ cầm tiền em nhảy múa trước gương và sướng quá <laughs> đấy là điều vi diệu thứ nhất mà xảy đến với em và suốt từ hôm ấy đến giờ thì cứ lúc nào cũng cái nguồn thu nhập thì nó cũng rất là có với em ví dụ một ngày em đề ra mục tiêu này em chỉ mua tầm khoảng độ 3 đến 4 tạ quế trong ngày thôi thì nó xảy ra đúng như thế có lúc đến 5 giờ chiều mà chưa đến nổi một tạ thế nhưng mà chỉ một lúc chập tối là ùn ùn đến đủ số lượng mình cần luôn thế là điều mà em cảm thấy rất là tuyệt vời thế là <laughs> và lúc nào cũng lẩm nhẩm thanh you I love you thế và em cũng nói với thầy là trong những cái buổi ngồi thiền ấy nói thật với thầy là sự thành công của em là là không không được như mong muốn nhưng mà em vẫn cứ ngồi thế và chỉ có gần đây nhất thì em có được một buổi ngồi thiền là tuyệt vời đầu tiên nhất bắt đầu ngồi một lúc thì em thấy có một màu vàng thế và nó cứ to dần to dần lên thì trong cái màu vàng đó là em đã nhìn thấy đống quế của em thế và đầu tiên thì nó bé và sau nó to đung hẳn một đống quế khô nhiều lắm thì ạ sau đó thì hết cái đống quế đấy đi thì đại hiện đến một cái cái hòm thì em bảo không biết đấy là cái hòm gì đấy thì nhưng mà em không phải là em tiến đấy em mở mà nó tự mở ra mắt em nhìn thấy thì ở trong đấy là đầy một hòm tiền luôn tiền hai hai trăm em nhìn rất là rõ nó cứ từng cục từng cục còn ở trong cái hòm đó đấy và em nhìn thấy như vậy thế còn từ bấy thì nói chung là lúc nào em cũng nhìn thấy hình ảnh là một cô bé tầm khoảng độ 6 đến 8 tuổi tóc ngắn và cứ ngồi thu lùa một các cái tóc sướt mướt thì em không hiểu đấy là hình ảnh gì nhưng mà cái hình ảnh đấy là nó ở trong suốt những cái buổi em ngồi thiền là lúc nào cũng có như vậy Đấy, và ừ, em không thấy căn nhà mơ ước mà em chỉ thấy đồi núi rừng núi và cảnh rất là đẹp đấy có mỗi một buổi là em cảm thấy có một buổi tiền tuyệt vời như vậy thôi thế còn là toàn là chỉ thấy hình ảnh một cô bé cứ ngồi khóc em cũng không hiểu đó là gì nữa <laughs> nhưng mà cũng rất là cảm ơn thì <laughs> chú ý và... cái điều đó nhá nếu hình ảnh đó lặp lại chị à, hãy à, hãy luôn hãy uh, chú tâm đến đó và sau uh, sau khi học lớp xong chị hiểu đã, hiểu đã, thì có sẽ có công thức có thể ngay sau ngày hôm nay chị có công thức để để giúp những cái à, những những cái hình ảnh đó nha xin cảm ơn chị đó đây là những người uh, chị đang có cái điều rất may mắn về về tiền bạc nên là chị, chị chú ý hôm nay học thật kỹ để hiểu xin mời phạm thị kim cúc